đi đúng không nói tôi nói thật anh còn tôi nữa thật anh không phải là tôi thì nhất là già con tôi nó ngành nghề hết rồi muốn tôi cũng không làm được vợ thì giờ đi với con với nó rồi anh nằm lâu là tôi bỏ vợ tôi bán là vợ tôi bỏ thì giờ con cái này nói là hai vợ chồng không cái đấy mà làm giờ nó đi với con rồi xong giờ nó mua nhà rồi tôi phải phụ cho nó tôi phải bán không đâu À, xin chào các bạn Hôm nay thì kênh ờ, Nhà đất Tây Nguyên tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái mảnh đất dãy. Thì cái mảnh đất dãy này nó có địa chỉ tại ờ, xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ở trên màn hình mà các bạn đang nhìn đây là mình đang đi xuống cái mảnh dãy này. Thì ờ, cái dãy này là cái dãy mà trồng tiêu và trồng cà các bạn nhé. Từ dãy này mà đi ra đến đường tỉnh lộ 6 thì mất khoảng tầm 500 mét cái đường đất cái đường các bạn đang nhìn trên cái góc màn hình nhỏ ấy, đây là chính cái là cái con đường đi vào thì cái đường đất này là đường đất cấp phối xe ô tô vào nó tận dãy luôn cái mảnh dãy này thì có diện tích là 1,3 hecta và từ đây mà đi ra tới ờ, thị trấn Đức An là khoảng tầm 3 cây số các bạn nhé Bây giờ mình sẽ đi quay chi tiết cái mảnh dãy này cho các bạn Thì cái mảnh dãy này á, <clears throat> theo như chủ nhà nói là trồng tiêu với trồng cà Thì một năm họ thu được khoảng tầm 4 tấn cà và khoảng tầm 3 tấn tiêu thì bây giờ mình sẽ đi thực tế ở trong đất để xem là nó có có phải như vậy không theo như mình quan sát ấy, thì cái dãy này ấy, nó có hai phần nó chia thành hai phần cái phần này này các bạn này cái phần này là nó khá là dốc mình phải nói là dốc luôn đấy các bạn nhá đó khá là dốc cái con đường này là cái con đường họ dùng để mà xẻ là đi trong đất này nó dốc lên trên đỉnh trên kia nó mất một nửa để dốc một nửa dốc đấy các bạn ạ đó. và một nửa ở phía dưới á, là nó bằng đứng ở đây cũng thể nhìn thấy là nó bằng cái giá mà chủ nhà đang đưa ra là 700 triệu cho 1,3 hecta này các bạn nhé cái giá này là giá chủ nhà luôn các bạn ạ nếu mà bạn nào mà mà quan tâm mảnh giấy này thì liên hệ với mình theo số điện thoại trên màn hình còn về cái giá cả thì mình ờ, công bố cái giá chủ nhà họ đưa ra đây mình đang quay về cái cái ờ, cây cà này này nói chung là cây cà rất là đẹp thực sự là rất là đẹp luôn cái này thì mình phải công nhận nếu như mà cả một cái vườn cà mà nó chất lượng như thế này thì mình tin rằng là nó có thể là được khoảng tầm 4 tấn cho tổng diện tích này đấy các bạn ạ còn tiêu thì mình thấy là cái phần này là cái phần tiêu ở trên này là không có đẹp đâu mình thấy là tiêu là rất là bình thường chỉ có cà là đẹp thôi để tí nữa mình đi xuống mình quay thực tế xem là thế nào cái à, thuận lợi của cái dãy này á là nó khá là gần với lại uh, trung tâm huyện như mình vừa nói lúc nãy á là nó cách trung tâm huyện là ba cây số và nó cũng khá là gần cái uh, tỉnh lộ uh, tỉnh lộ 6 nó cách tỉnh lộ 6 là khoảng tầm 500 m đường uh, đất cấp phối xe ô tô đi vào thoải mái còn cái uh, yếu điểm của cái mảnh đất này thì ra là đất nó có cái phần trên khá là dốc các bạn nhé phần trên là dốc đây mình bắt đầu mình xuống cái phần nó bằng này này cái phần này bắt đầu triền bằng rồi thì uh, phần dưới này thì cà rất là đẹp đó cà rất là đẹp một năm thì theo như chủ nhà nói là được khoảng 4 tấn cà mảnh đất này là sổ sách đầy đủ mình uh, nhắc lại một lần về địa chỉ là đất thì có địa chỉ tại xã Đắc Rung huyện Đắc Song tỉnh Đắk Nông về cái nguồn nước á, thì uh, họ có cái hồ ở phía dưới đây là cái à, đường ống mà họ trôn từ à, họ kéo từ phía dưới hồ lên này. Khu vực này là họ chưa có kéo điện vào nên chắc chắn là sẽ tưới bằng máy nổ. Và nguồn nước thì thì có cái à, khe hồ phía dưới họ đắp lại thành một cái hồ. Thì nói chung là chắc nguồn nước ở đây là khá là thoải mái. À, thời điểm này thì à, đang là dịch Covid, nói chung là các tỉnh thành là đều đang à, À, thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội. Nên là là cái việc mà đi thăm dãy và mua bán thì mình thấy rằng là gần đây nó rất ít. Thì kênh nhà đất uh, Tây Nguyên uh, vẫn tiếp tục uh, đi quay và giới thiệu cho các bạn. Cũng hy vọng là sau cái thời điểm dịch này thì nếu mà các bạn nào mà quan tâm tới đất dãy ở Tây Nguyên, đất dãy giá rẻ thì các bạn liên hệ với lại kênh nhà đất Tây Nguyên để mà bên mình sắp xếp dẫn các bạn đi tham quan. ở dưới này ở dưới này thì ờ, đất khá là thoải các bạn nhé thoải chất đất thì ờ, đất đỏ nói chung dưới này thì đất đẹp này đất rất là đẹp lúc nãy mình quan sát ở bên trên có một đoạn là đất là bị ờ, gọi là nhiễm sỏi á ở trên đoạn đỉnh đầu á một lát nữa thì mình sẽ đi ngược lên trên và mình sẽ quay lại cho các bạn cái cái cái phần ở trên đỉnh cũng như là cái đoạn mà đường đi ra ở dưới này thì uh, tiêu cũng cũng đẹp hơn này các bạn này ở trên kia thì mình nghĩ chắc là là có thể là cái đoạn à, trên đỉnh á, chỗ đoạn dốc á thì nó khó chăm hơn nên là cây nó không có đẹp còn ở dưới này thì cây cây khá là đẹp tiêu cũng vậy bụi tiêu nào bụi tiêu đấy bụi tiêu đấy là rất là đều này hoa trái rất là nhiều <coughs> mình sẽ à, vẽ vẽ cái hình dạng mảnh đất này từ trên Google Maps cho các bạn xem đây các bạn nhìn trên màn hình thì đây là cái hình dạng của cái mảnh đất này các bạn nhé. À, vừa rồi thì các bạn cũng vừa xem cái hình dạng của cái mảnh đất này. Nói chung là đất thì chạy đều từ trên xuống dưới. Giá của mảnh đất này thì là 1 hecta 7 à 1 hecta 3 và chủ nhà đang đưa giá là 700 triệu. mình ờ, đi xuống đến tận phía dưới để quay cho các bạn về cái nguồn nước còn bây giờ thì tại vì ở phía này thì cà với tiêu nó rất là đều bây giờ các bạn đi các bạn cũng nhìn trên ờ, màn hình các bạn thấy rồi cái mảnh rẫy này thì uh, thật ra nói để mà gọi là đầu tư bán nhanh với cái giá đó thì mình nghĩ là cũng không dễ đâu các bạn nhưng mà nếu như mà gia đình nào mà cần một cái vườn để mà mình ờ, mình mình canh tác và mình có thu luôn á thì cái mảnh rẫy này thì nó sẽ phù hợp đây này cái đường ống này các bạn này à, mình chuẩn bị đi đến cái phần chân sinh rồi cái giấy này, mà một năm em thấy là thu 4 tấn cà thì đúng rồi nhưng mà tiêu thì em thấy nó đâu có nó đâu có được tốt lắm đâu mà thu được 4 tấn à, mấy tấn tiêu ra 3 tấn ông hái rồi tiêu tốt lắm hả ừ, hái à, năm nay ít quả đấy mẹ năm ngoái chóc xuống nha tiêu nó được năm được năm mất à, tức là năm nay nó sẽ giảm đi và năm năm sau lại tốt lại ừ, cà cũng vậy thì nó sai rồi nó không còn cái cây để nó nuôi nữa thì nó phải yếu đi thì một năm nó sung thì một năm nó phải yếu đi đúng không ai như còn tôi nó thật anh không phải là tôi thì thứ nhất là già con tôi nó ngành nghề hết rồi mỗi tôi cũng không làm được vợ thì giờ đi với con chúng nó rồi đánh nằm lâu là tôi bỏ vợ tôi bán là vợ tôi bỏ thì giờ con cái thì nói là hai vợ chồng ôm cái đấy mà làm giờ nó đi với con rồi xong giờ nó mua nhà rồi tôi phải thúc nó cũng bán rồi cái giấy này là bác ờ, mua lâu chưa hay là bác khai hoang ngày xưa? Mua đàng hoàng, người kinh mà sao khai được. À. Cái mảnh này á, là hai người chung nhau như một sổ thôi à? Hai sổ, thì hai anh em tôi trước chung. À. Hai anh em tôi, hai con chú con bác. Nhưng vẫn là hai sổ. Hai sổ. Vâng. Là tôi làm cho cánh ông là tôi làm rồi. Gộp vào một sổ. Ừ. Một vậy là một sổ 6 một sổ 7 đúng không? Kiểu kiểu vậy đúng không? À, không, bộ đôi chứ cánh tôi gấp dây này. Khi cánh tôi chia anh tôi gấp dây. À, ý, ý hỏi là hai đây là hai sổ và và nó nó là tổng diện tích của hai sổ này là một hecta. Ừ vâng trước là khi chúng tôi cuốc rẫy làm thanh tôi lấy dây đo từ trên đây xong tôi gặp tôi thế này vâng vâng hiểu rồi hiểu xong lấy tim này hắt về kia cuốc hắt về đây vậy là không nào thì có xa nhau chỉ năm mười mét vuông thôi đúng rồi đấy là nói thật đây là tưới máy nổ đúng không nước ở đây thì quá thoải mái rồi đúng không cái cái hồ kia của bác hả cái hồ kia hả À đây bác bác cái phần tưới nước đây đúng không? À, mình đang đi xuống cái phần uh, hồ để uh, để xem là cái nguồn nước thế nào nhé bạn nhé. Chung đây các bạn này, đây là cái khu vực mà dưới này là chân sình. Cái khu vực này thì như lúc nãy mình có nói với các bạn là nguồn nước tưới là rất là thoải mái và dồi dào. Đây các bạn nhé. Này. Cái chỗ này á là cái sình này nói chung là mình mình có thể là múc rộng ra múc rộng ra thường thì sình là mỗi bên hưởng một nửa các bạn có thể muốn thì các bạn múc rộng ra thành một cái hồ để thả cá ở phía kia kìa các bạn nhìn phía kia mình sẽ quay room lại cho các bạn này bên đó bên đó là họ đã múc một cái hồ thả cá rồi đó nói chung là cái dãy này thì nguồn nước thoải mái ờ, mình tổng hợp lại các bạn một lần nữa về cái mảnh dãy này cái mảnh dãy này có tổng diện tích là 1,3 hectare cái giá chủ nhà đang đưa ra là 700 triệu từ dãy mà đi ra ngoài đường ờ, nhựa là khoảng tầm 500 mét đi ra trung tâm của thị trấn là khoảng ờ, ba cái số chủ nhà đang đưa ra cái giá là à, ờ, 700 triệu có thương lượng rồi bây giờ mình sẽ đi ngược lên trên và mình sẽ quay cho các bạn đường ra mình đang đi ngược lên trên các bạn nhé lúc nãy mình có nói cái mảnh đất này nó bị một nửa dốc thì sorry mình xin đính chính lại là nó chỉ mất khoảng 1 phần tư ở phía trên là dốc thôi các bạn nhé ở phía trên ở phía dưới thì nói chung là khá là thoải đẹp đây các bạn nhìn cái cái cái dốc mình đang đi ngược lên này đó nó chỉ mất khoảng tầm 1 phần tư cái phần đất này là là dốc các bạn nhé